Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh youtube của Thuận Hiệp Thành à, Thì à, ở video hôm nay Thuận Hiệp Thành sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn à, về cái à, dòng bơm chìm nước nước thải nhưng mà bơm được nước biển đây là cái dòng bơm nó khá là à, hiếm ở trên thị trường ừ, thì à, ở trên màn hình chúng tôi đang à, giới thiệu hai con bơm đó là con bơm à, NTB của hãng NTB và đây là con bơm của hãng APP thì hai bơm này đều à, sử dụng à, đều là bơm của Đài Loan à, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu à, về cái, um, cái hai con bơm này thì à, máy bơm chìm nước biển thì tất à, máy bơm chìm nước thải à, mà bơm được nước biển thì tất nhiên là nó sẽ có ưu điểm về là bơm được nước biển rồi thì à, bên cạnh đó thì cái à, thì của bơm um, này là bơm được bơm chìm à, đây là cái à, đặc trưng của nó là bơm chìm thì sẽ bơm à, ngập bơm này sẽ đặt chìm trong nước đặt à, chìm hoàn toàn trong nước để bơm được để bơm hoạt động một cách tối ưu nhất thì ở đây chúng ta có con bơm NTB model là HXM 225 1.0 1.1.0 và 265 bơm này sử dụng điện một pha à, thì à, với cái bơm sử dụng điện một pha thì chúng ta sẽ cần gắm điện vô cái à, kết nối vô cái à, hệ thống điện bình thường chúng ta sẽ sử dụng thì ở đây chúng ta có à, con bơm này có công suất là 100 100W 100W rất là nhỏ gọn nhỏ gọn à, dễ sử dụng lắm thì um, bơm này thì sẽ hút ở đây hút ở cái à, cái này ở ờ, cái ờ, vị trí này và cho ra ống xả ở đây thì ống xả này là có đường kính là 27 mm 7 mm à, thì với cái ưu điểm của bơm này là bơm chìm trong nước và bơm ờ, chìm và có thể hút được ở cái tầng đáy sát đáy à, thì đấy là cái ưu điểm, ưu điểm bên cạnh đó thì cái cái bơm 100W của NTB có thể bơm được nước biển như chúng tôi đã giới thiệu thì bơm bằng nước biển à, để mà bơm bằng nước để biển thì trên thị trường không có nhiều loại bơm à, chìm bơ, có khả năng này có công năng này à, về thiết kế thì à, cơ bản thì nó cũng giống như các loại bơm chìm khác nhưng mà à, những cái cấu tạo bên trong chẳng hạn như là cánh bơm à, phốt bơm à, cánh bơm rồi à, guồng bơm trong này những cái à, cái bộ phận mà tiếp xúc trực tiếp với lại máy bơm à, với nước thì à, bắt buộc là có khả năng bơm được nước biển chịu được à, cái độ mặn của nước biển à, trong đó là quan trọng là cái phốt bơm phốt bơm thì nằm ở phía trong này nằm ở phía trong này để mà nó ngăn nước à, đi vào cái động cơ động cơ thì cái phần này phần này trong này là động cơ bên ngoài là vỏ nhựa để bao bọc lại động cơ này thì ở thời điểm hiện tại thì Thuận Hiệp Thành đang là nhà phân phối độc quyền của máy bơm NDB do đó thì cái nguồn hàng mà ừ, máy bơm ờ, nước biển 100W này thì chúng tôi luôn có sẵn luôn luôn có sẵn hàng và giá thì nó tương đối là rẻ ờ, khoảng cỡ 1 triệu ờ, một triệu hơn khoảng cỡ một triệu hai một triệu ba vậy đó. thì đây là cái giá rất là mềm Ờ, so với ờ, các cái dòng bơm ờ, chuyên dụng về nước biển khác thì à, ở dòng bơm này chúng tôi một lần nữa chúng tôi nhắc xin nhắc lại là nó ưu điểm của nó là bơm được nước biển và hoạt động hoạt động hoàn toàn chìm trong nước à, cái thứ hai nữa là cái nguồn hàng mà mà mà máy bơm này thì luôn luôn là có sẵn để quý khách sử dụng lựa chọn Ừ, thì à, bên cạnh cái bơm chìm nước biển à, của NTB thì chúng tôi sẽ giới thiệu thêm với quý khách một cái dòng bơm à, nước biển khác đó là dòng bơm nước biển của APP thì ở đây là model là BPS 200S đây là cái dòng bơm chìm nước biển của APP chúng tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua lại máy bơm này thì cơ bản thì máy bơm chìm nước biển ờ, của APP nó cũng ờ, có cấu tạo giống như là là làm các máy bơm chìm bình thường khác thông thường khác à, đây à, là cái máy bơm chìm nước biển của APP đây nó cũng là à, đặt được cái là đây là nó học ra là học ra 42 tuy nhiên thì nó có co một cái co giảm tặng thêm một cái co giảm chúng ta sẽ giảm xuống ờ, tùy theo cái nhu cầu sử dụng tùy theo cái nhu cầu cái đường ống ra của chúng ta chúng ta sử dụng um, thì dòng bơm BPX 200S thì của APP nhập khẩu từ Đài Loan thì Thuận Hiệp Thành cũng đang là đại lý phân phối của hãng bơm này à, về cơ bản thì dòng bơm này cũng uh, hoạt động chìm trong nước và hút nước ở đây và xả ra đây xả ra cái cái chỗ vị trí này à, dòng bơm này thì cũng có khả năng bơm được nước biển và có thể nói là dòng bơm chuyên dụng để bơm về nước biển bơm nước biển à, do đó thì à, đây và cái giá bơm này thì à, cũng à, tương đối rẻ tương đối thấp nó khoảng rơi vào khoảng cỡ tầm 1 triệu dưới 2 triệu khoảng cỡ 1 triệu 8 à, tôi nhớ không chính xác nhưng mà khoảng cỡ 1 triệu 8 1 triệu 8 1 triệu 9 gì đó thì đây là cái à, cái giá của dòng bơm này um, hiện tại thì bơm BBS 200X cũng uh, là cái dòng bơm luôn có sẵn hàng tại Thuận Hiệp Thành để quý khách uh, có thể uh, mua và sử dụng ngay không cần phải chờ không phải cần chờ đặt hàng lâu um, thì, uh, về cái bên trong này thì hôm nay chúng tôi không không có tháo bơm ra à, <laughs> không có review bên trong Ừ, chúng ta sẽ giới thiệu về sơ về hai cái mã bơm à, bơm chìm nước biển để quý khách là có nhu cầu quý khách có nhu cầu à, mua bơm chìm nước biển thì sẽ chọn à, ngay hai cái dòng sẽ có được ngay hai cái dòng bơm để mình mình mua mình mình sự mình lựa chọn nhất là chúng tôi xin nhắc lại là bơm NTB À, model là quý vị có thể, các bạn có thể nói có thể hỏi bên à, thuận nghiệp thành đó là à, model bơm chìm 100W bơm chìm nhựa 100W mà báo là bơm chìm nước biển thì thì, thì nhân viên chúng tôi sẽ báo giá ngay vì đây là con bơm đặc trưng đặc trưng của NTB à, bơm được nước biển bên cạnh đó thì có cái dòng bơm APP dòng bơm bơm chìm nước biển APP thì quý khách cũng chỉ cần à, yêu cầu như vậy thì à, nhân viên chúng tôi sẽ à, có cái báo giá như là cái cái sự lựa chọn cho quý khách thông tin đến quý khách tư vấn kỹ hơn trên đây là video chúng tôi đã giới thiệu sơ về cái hai con bơm chìm hút nước biển của Thuận Hiệp Thành mà Thuận Hiệp Thành đang phân phối thì à, à, ở cái video trước thì chúng tôi đã test thử con bơm này rồi test thử con bơm này à, cho quý khách coi cái cái khả năng hút cũng đẩy của nó là cực mạnh cực tốt thì nó được dùng mà hai con bơm này được dùng nhiều trong cái các cái công trình xử lý nước thải hoặc là các cái công trình bơm hồ nông bộ hồ nông bộ hoặc là các cái nơi mà có nước mặn nhiễm mặn thì, thì nó sử dụng rất là nhiều À, hai con bơm này đó, thì um, quý khách có thể là có nhu cầu mua máy bơm chìm nước biển có thể liên hệ trực tiếp với à, hotline của Thuận Nghiệp Thành để chúng tôi để trong phần mô tả nếu như video này à, hay hữu ích thì các bạn hãy cho Thuận Nghiệp Thành một like share cũng như là nhấn chuông để nhận được các video mới hơn của Thuận Nghiệp Thành à, xin cảm ơn và chào các bạn